chơi nhá hôm nay anh em à, chúng ta đánh liêng đi nhá trưng tiền đã à, tôi hôm nay tôi chỉ có <coughs> mấy đồng tiền lẻ anh em thông cảm vừa đấy đóng họ hết mẹ này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai ba bốn mười sáu mười tám hai mươi tôi có hai triệu à, hai hai bốn hai sáu hai tám có 3 triệu 50 nghìn nghe nói là hai ông hôm qua là thắng được là thằng của em trai tôi à, tấn Sài Gòn đấy được mấy chục đúng không tôi hôm nay tôi đến đây có năm mấy triệu con 3 à, triệu mấy rồi nhưng mà anh em yên tâm đồ đoàn tôi rất nhiều thích thì tôi sẽ cắm đồ cho anh em chơi nhá đấy anh em chắc à, hôm qua thế hôm qua tấn nhà tôi thua ông linh xăm này với ông à, ờ, thứ caro này cũng nhiều tiền đúng không hôm nay tôi nhất định cho các ông biết thế nào là đánh liêng của anh em nhà tôi nhá anh em tuân tấn nhà tôi không bao giờ để thua hết tiền như vậy đâu nhá nhá bây giờ là đánh liêng nhá anh em chống cửa gà và gà bao nhiêu và gà 500 nhá ừ. và gà đây đấy đây ông nào thích cháo cháo khoảng 500 này. tôi chỉ có tiền lẻ này đấy. đây ông chơi bài đây ai à xào chè à cơm nhỉ mấy ông thợ này thằng em em trai tôi nó hơi dại thì à cắt à thôi không phải cắt đâu đấy tôi đi cuối Ôi trời Quá ngon Đánh liêng Cứ đánh tự nhiên nhá Sướng nhá Đúng không này có theo chút không Ông đi đâu thì ông đi ông hỏi em gì Ông chưa bài mà Theo ngoài đấy Theo, theo ngoài không Không ông đánh liêng đúng rồi Đi hay bỏ Bỏ thì úp đầu vào nào Bỏ Ừ <laughs> bỏ hết <laughs> Mỗi mình ăn tiền Sướng năm sáu bảy tám nước Vào gà đây ông linh xăm vào cái đây quà ăn tiền em trai tôi này tôi gỡ lại nhá Cảnh báo cho anh em biết vậy không phải bỗng không phải ngửa lên ngửa lên lộ bài không chơi được nhá Đấy, tôi đi đầu nhá. Này, tôi đi 500, anh em là theo theo nhá. Theo 5 lít. Bỏ cái này. Theo 5 lít à? ông ngửa ba lên ông tiếp theo ông ngửa ba lên sáu nước à? sáu nước ông chết chín nước vào gà đi vào gà đương bạn hôm qua thắng được tiền của em trai tôi này tôi đòi lại nhá Tôi đi đầu. Ờ chưa chi đã úp Tôi đi đầu tôi đi 500. Theo. Theo 500 á. Theo 500 ông lật bài đây. 6 nước. 6 nước ông chết rồi. Đấy, nhìn chưa? 6 nước chết. Rồi, một lúc nữa thì tôi đòi hết lại hết tất cả những gì mình đã mất của em trai tôi tối hôm qua nhá. Cái ông này hơi bị được đấy. Đây chia bài đây, à các bài đây. hôm qua các ông ờ, được khoảng tấn tôi ờ, bao tiền 50 đúng không nay thì các ông sẽ biết là được bao tiền luôn tôi đi đầu nhá đấy đây tôi đi đầu tôi đi 500 đấy ông nào theo theo đi ừ. đã úp hết rồi á chán vậy đây tôi thắng rồi tôi chín nước này không này hơi bị đỏ đấy các ông cứ ngửa bài chơi tự nhiên làm gì mà úp nhanh thế gà gà đây Thế mẹ gà triệu đi Gà đi. triệu á Ừ được triệu triệu thêm một trăm nữa ui trời tôi Nó để cháo thoải mái đi Ê, cắt cắt thoải mái luôn nhá cứ mạnh dạn lên được chưa này tôi đi đầu là tôi đi một triệu này này một triệu này nào theo thì theo đi theo, theo. tất cả hai ông lật bài đấy một nhà bảy chết nhà này sáu nước chết tôi chín caro này anh em nhìn chưa đấy chín caro đấy ông thích thì cháo bài lại đi vơ bài lại đi đấy cắt đi cắt cho thoải mái đi mấy nay công việc đều không à, các ông uh, kinh doanh được không ông kia ờ, thế nào cửa hàng uh, công ty xăm của ông đông khách không ừ. tôi uh, lại đi đầu đúng nhỉ tôi lại đi một triệu đây. à, ông nào theo thì theo đi theo triệu, à? thì lật bài tám nước à đây là tôi tranh ảnh nhá ông thua nhá đấy làm sao cửa thắng được thắng ừ tôi đánh mạnh lên mới được ăn nhỉ đánh láo đánh liêng được đánh láo mà các ông không đánh láo rồi chỉ có thua này cắt kéo thoải mái đi, được chưa tôi đi đầu nhá tôi đi đầu tôi đi một triệu anh em ờ, nào đi đi thoải mái đây à, một triệu. 1 triệu thêm 500 này à nhà ông này phải thêm 500 nữa tôi thêm 500 này thừa 500 nữa này theo 500 này theo 500 thêm 1 triệu nữa này à. theo triệu cái này này tôi bỏ chín nước tôi bỏ kinh nhỉ mấy ông này ác nhỉ hai nhà lật bài thôi chín mười gì ăn đấy mấy kênh đâu trời ơi ông linh xăm này toi rồi một hình à, một hình xăm ở lưng <laughs> được 20 triệu bây giờ đánh cước này mất mẹ một phần ba hình rồi giả không <laughs> tôi thật ông ơi Thằng em tôi nó dại thôi để thua tối hôm qua thua năm chục thôi về lấy tiền tôi đi nó tiêu ông anh ấy em hết tiền rồi ông linh xăm với ông thứ caro ăn hết tiền rồi nay tôi mang vài triệu tôi sẽ uh, cho các ông uh, ờ, cháo đi cho các ông biết thế nào là là tuân ma cao nhá chưa nghe danh tuân ma cao đúng không à, <laughs> ông cháu ông ông ông nhất ông được chia ổng lình ta lình tình đẹp quá đen đây nè năm trăm này thôi ông ăn đi Ê. ôi ông chia bài đi hết mẹ tiền à? hết tiền á hết tiền nên là về công ty xăm mà lấy tiền thôi Đó gà này một triệu hai triệu ba triệu ấy là hai ông này hơi được đấy tấn nhà tôi nó dại thôi nhé nhưng tuần còn lâu nó mới dại nhé đánh một lúc nữa là các ông chỉ cắm đồ rồi cái đồng hồ này được bao nhiêu tiền 50 triệu không thêm triệu này theo triệu tôi cũng theo triệu 9 zero không ăn gì ăn đi. <laughs> các ông đỏ mãi à vào gà đây hai ông hết tiền nghỉ nhá hết tiền cho cắm đồ không nghỉ tôi phải gỡ đủ 50 triệu thằng em trai tôi thua các ông qua các ông ăn nòn à? <laughs> ừ. các ông đi ăn nòn à? mà tôi cũng không hiểu thằng em tôi sao nó dại vậy đơn giản vậy mà nó không hiểu tôi bỏ rồi anh này thêm triệu đây thêm triệu rồi theo thì không ngửa lên lật bài hả ra bốn nước đánh láo này sáu nước ăn ui gì hai gồng này hôm nay em gặp anh trai nó rồi đấy nhá các ông bình thường đi anh trai đã sắp giải hết tiền rồi đấy ừ, tôi mà lâu hết tiền tiền quá nhiều cắt này chia bài tí ông cắm đồng hồ tôi tôi cho ông xong rồi trừ số nợ thằng em trai tôi nợ ông 30 triệu đi nợ ông này 20 triệu đúng không năm trăm này cho nó nhầm thừa 500 để điện thoại chế độ im lặng đi em chờ tí nhé có rồi khách. ông ông cứ nghe mình chờ đấy ngồi đó. nghe đấy đây nhanh nhanh vào đây ra đâu chơi rồi lại đi nghỉ luôn à Ê, khách hàng gọi mà ấy là kỉnh giám đốc công ty lớn của khác nhỉ đi đi thừa năm trăm đi theo năm trăm còn 500 là nốt. Rồi người ta đánh nốt. Rồi đây tôi cho ông vay này. Không anh. 500 này. Vào đi. Đấy, bảy nước. Ăn đi. Thôi, chán thật. Yên tâm đồng hồ đấy tôi cắm cho ông 30 triệu. Mua năm mấy triệu đúng không? một triệu này Đánh một lúc nữa thì hai ông chỉ có hết tiền. Chia luôn này. Đi triệu. Đi triệu. Theo triệu. Bằng 1 triệu. Ở đấy. Caro 9. À, Ôi hai ông tuổi gì đồ ăn mì. Anh em cắt bài thoải mái nhé. Ở đây anh em chơi xanh chín nhá. Không anh em nào mà chơi ấy đâu nhá. Đấy. tí nữa là chơi xong là đếm bài nhá ông nào mấy là không được đâu nhá tôi đi triệu đấy tôi theo một triệu còn một triệu nữa ấy dạ một triệu thừa 500 nữa 500 thêm triệu nữa bằng triệu cân quy cờ kịch ôi mình thua rồi cày quá mẹ quy cờ kịch như thế này mà còn thua rất chi là tức ông vào gà tôi 500 này tôi xin lại ông 500 vậy là đẹp ăn quả quá nhiều tiền của mình hôm nào ông uh, uh, à, cắt này chia đi này phải gỡ lại những cái gì thằng em mình đã mất tội đêm một quả các bác ok quá năm trăm này 500 nữa. Rồi hai ông này với nhau tôi bỏ 500 nữa năm nước năm nước chết lâu rồi lại quy các kịch sản phẩm với ông này chia bài đây hồi đánh to lên đây đánh 2 triệu đây một triệu 2 triệu Thêm. ok gà 2 triệu cho nhanh chia luôn này này kia đi triệu ô chưa kịp đi mình đánh láo thế mà hai triệu này gà này gà đá mặt đỡ lẫn này rồi đi hai triệu theo 2 triệu rồi nhà kia vào vào đi hết tiền này. hết tiền rồi cho vay đây trừ đi 5, 5 triệu đi 5 triệu đi nhá 1 2 3 4 5 đấy theo 2 triệu trừ 2 triệu hai trừ 2 triệu theo đi hai triệu tiếp theo nốt Đó. hay quá ngửa bài bảy nước bảy nước chết lâu rồi cái một hai ba đây mình bảy nước này còn không dám đi thế này các ông đánh đây, đỏ hết không nói tôi đi nói chuyện gì ông đánh hơi hay đấy có điểm là cười theo vậy cho nó vui chế luôn không vào gà các ông vào gà trước đi ông cầm cái ông không vào gà cũng hô tôi này đi đầu đi đây đi 2 triệu à ok tôi cũng đi theo 2 triệu loại điểm tám nước ăn này điểm thế có bốn nước bài gà này tiền sắp về hết linh xăm rồi đánh một quả để lấy lại tiền đây tôi ra bỏ sớm này tôi đi 2 triệu theo 2 triệu cân đây tiền đây số này chắc được 2 triệu đấy giá bạn 5 triệu này ừ giá đây 9 9 caro ăn được không thành láo gặp thầy giáo là tòi ngay này bây giờ là tôi bơm tiền cho ông là trừ nợ cái đi nhá hay thôi đéo đây thiếu được tiền. À, được, giám đốc công ty khác. Tôi nhất tôi chia chứ ông nào chia. Tôi đi uh, à, 2 triệu. Theo 2 triệu. Ông Linh trả tiền tôi Linh này. Đấy. Ăn đi. Trả tôi 4 triệu ông bay đi thôi ông ăn đi nước ăn đi tôi bỏ nó bảy nước hơn tôi sáu nước mình đánh láo biết ngay này tiền này gà này thôi chưa mới bán nữa tôi còn tí việc tôi nhé à ý đánh sốc lên thế được ừ. to lên tí đi công việc cái công nghệ được khách hàng đợi cái luật của ta ừ. mình chỉ giải trí thôi kinh doanh công việc cá chính mà ừ. thôi bốc được điều gặp hàng đánh quả lốc ao hai triệu đây to lên cái nào đây đỡ quặng hai cái nhỉ gà đây là hôm qua bắt thằng em này bắt thằng anh đi ừ. chia đây này nè triệu đây thừa triệu gà 2 triệu các đi triệu á các đi 2 triệu với nhau chứ này tôi vẫn thừa triệu rồi một thêm triệu nữa Theo ai úp? Chào đây, mở đi. Ba nước. Ăn đi. Chịu các bố ba nước mà đánh láo kinh. Không. Vui cho bên ngại chính mà. Không? Ông cào hết tiền về ông chia ba đi, không tổ cháo ai. Này. Chia đây. Ra đây. theo 2 triệu theo 2 triệu á bọn em chơi là hồ cười cho nào thôi tôi bỏ nhị tiếp 2 triệu tiếp thì thôi tiếp lại 2 triệu nữa tốt đấy à theo thì theo tiếp 2 triệu nữa tài 2 triệu đấy thừa 2 triệu nữa nó hết tiền rồi Mở bài đi Ui nằm nước đánh láo Cậy tiền đánh láo Kinh Chia bài Tưởng chơi bán đấy hết tiền là đứng dậy đi về đi làm mà cũng vẫn còn tiền chơi tiếp à Cách cái không quả nào gặp liêng nhỏ gặp liêng to hoặc là chín gặp chín đè sơn nhé đánh xương ui trời ơi Này nè hai triệu này đâu hai triệu lại thích nổ nữa à? Hai triệu, triệu thêm hai triệu tôi báo trong đấy tôi có 4 triệu trong đấy nào khoảng hai triệu nữa bây giờ là này đồng hồ tôi 54 triệu tôi theo 2 triệu thừa thêm 5 triệu nữa 5 rồi. triệu nữa ừ. bắt tất 5 triệu theo rồi 2, 3, 4, 5 5 triệu thừa 10 triệu Thừa 10 triệu à? Ừ 1, 2, 3 Ông kia theo không? 4 Cái kia Cái đầu nào? 5, 6 Úp tất về 10 triệu Lật bài chín nước chín nước ăn dê Xôi kẹp thịt tám nước kia làm gì có cửa Chuẩn đây Tôi thông thao trước Sao? Ăn non à? Ờ, Rồi Trời ơi Một kèo cuối cùng tôi làm tất Sướng chưa? Sao thế nào? Chiều qua lại chơi nhá. Sao có có cần phải đếm bài không? Đó. Thôi ok nhá. Anh em vui vẻ nhá. Tôi đi đây. Tiền vui đeo gì. vui tay cái tình cảm.